rơi tâm trí rối bời nhớ về một người ở nơi xa xôi chúng ta chia tay cũng lâu lắm rồi cớ sau này nước mắt lại rơi hôm chia tay nhau mưa rơi rất nhiều nhói đau còn tìm nào ai thấu hiểu bao năm bên nhau hạnh phúc thế mà đắng cay chỉ trong giây phút là xa người ta thương nói ngày mưa rơi là ngày buồn nhất ngày ta đã đánh mất tất cả trong tình yêu từ người thương hóa người dưng dần khoảng cách không có điểm dừng giờ anh mệt mỏi với tình cảm em dành cho anh tựa như những chiếc lá cây xanh anh đâu còn quyền lựa chọn đâu em em muốn xa chơi tâm trí dối bời Nhớ về một người ở nơi xa xôi Chúng ta chia tay cũng lâu lắm rồi Cớ sao hôm nước mắt lại rơi Hôm chia tay nhau mưa rơi rất nhiều ngày buồn nhất ngày ta đã đánh mất tất cả trong tình yêu từ người thương hóa người dưng dần khoảng cách không có điểm dừng giờ anh mệt mỏi với tình cảm em dành cho anh tựa như những chiếc lá cuối thu trên cành cây xanh anh đâu còn quyền lựa chọn đâu em em muốn xa dành cho anh tựa như những chiếc lá cuối thu trên cành cây xanh anh đâu còn quyền lựa chọn đâu em em muốn xa anh